cọc đôi 23 là lô của mình hả? À, rồi mình lấy giữa đó. Dạ đúng, à. lấy cái lấy cái cọc đó cái cọc kia là, là đất của mình. Dạ yeah, 23 kìa. Không có đóng cọc cọc 1, em không có đồng ý đóng cọc 1.

súp lơ hả cái này cái gà, cà chua cái này súp lơ đúng không à cái à, cái ấy bên kia là cái gì em bên kia là cái gì ruộng hả có suối không sau này gì em mới cà phê còn được ừ, Ủa em Từ đấy ra tới 1 kia luôn hả hay là sao? Dạ đúng rồi. Tới... à hết thằng treo ngồi kia đó hả tù bao la luôn á em ơi ở ngoài này là gừng này gừng ngợi gì đây ở à đây này 23 này đây là đuôi này 23 này 23 này em đủ rồng thân thang em em trồng cây được á à 10 10 mét sau 50 hả à cái cọc ái của người ta ngoài này nữa cái đây 212 này à, cái 213 từ cái móc của mình lên bên kia đi đi lên bên kia đây lô 212 của người ta đây 213 này rồi ok quá đã rồi Ê, đi lên kia ừ, lên kia 24 25 314 Để cái đường này giống đường mòn của người ta này trong này có nhà này đây này có đường luôn này đó giống như ở quê mình vậy đó này 25 26 người ta biết là hết này nhà bên kia nhà của người ta thì có đường mà thì có đường mới có nhà chứ ô có đường bộ luôn này nhà đây nữa không ý nó là đường vô nhà này nhà này à. nói chung là có đường thông thì vơ ở vơ thì người ta còn có làm gì đâu phòng này kia ờ, và bắt đầu bây giờ ờ, đất nó có giá thì bắt đầu bán không thì, thì bán như vậy thì mình mới có cơ hội để mình mua chứ u u u nhãn ở vải hả nhãn chứ vải vải hả ừ. có chút xíu vải rồi nhãn đúng không anh kêu nhãn mà bé kêu ờ, mà sao cây có chút xíu có trái rồi ta ngọt không anh coi Ồ, nhãn này nhãn bự luôn này mình có cọc trên cọc dưới là ngon lành trong ừ, này ừ, anh coi đàn giao đàng hoàng bên kia có con đường nữa kìa ừ. đường vô nhà người ta chỗ mà anh đang ngồi xe đúng không nó ừ. có cái đường thông đó mình lại nói đám hồi nãy nói cái đường nó một cỡ không đi á nhẹ trời đất ơi em đứng từ xa nó thấy nhẹ <laughs> rồi đi em lọc lọc đất ôi ngon quá phải cái bự bự nhãn tiêu luôn đất em luôn á ở trên á đúng không nào? em cũng biết nữa. đất em luôn á đấy hai mươi ba chỗ kia không ừ. <laughs> ừ. Ôi sao có tí xíu nhãn rồi. Nhãn này nhãn ấy mà. Nhãn tiêu. Nhãn người ta mới trồng mà. Trời ơi, ngon nha. Con lành luôn. Thế là là cái giống này là giống giống uh... Đã. Thôi để hết nè. Thì cái hỏi úp luôn ngoài chỉ muốn để để đi để bứt bứt đầu nó luôn. <laughs> em coi thử coi lại thử em ngày hả ừ bút mình xanh vậy bút mình xanh đứng cái nhãn đi sẵn cho em cái nhãn rồi đâu đang người ta trồng người ta cô thôi anh nhá ngày mai bạn giao cái này cũng bị bẻ đầu thế mà mai đi bạn giao đất nè à ngày mai còn công chứng còn mấy lô nữa ba lô nữa ngày mai khách nào um, khách để um, khách hái ăn như này mình giờ mình tìm mình ăn trước đi mình tới trước người ta mà mình hái đi em hả hái à? mình sao biết cái vải cái nhãn đưa mua đất mà cá lọc à, ăn, um, ừ. ăn nhãn mà nhãn ngọt luôn nha không biết cái chín chưa mà ngọt á ngọt chín rồi anh cho đồ mì chín hết rồi đó ăn về không biết là em nói lắm kìa nói là cái bãi cái bãi dốc anh kia là bãi hay sao á nhỏ đó sao không biết được cái lá khác rồi anh cũng không biết đó là đất đắk lắc nha nhãn đắk lắc tiêu không dài luôn thôi mình ăn mấy cái bự bự thôi Nên mới hơi mới trái bự bự hơn mới thấy ừ, đâu còn lại ngày mai người ta ăn đó là chỗ cũ người ta họ trồng rồi á thì bây giờ người ta bán rồi thì ta, cái này là ấy của mình à. đúng rồi em cũng muốn trồng vậy thì em nói chú trồng

khoái ghê khoái ghê thiệt luôn á đúng rồi tự nhiên khó luôn cà phê mà khách lên đi thấy cà phê chứ thấy gì giờ tuần sau tuần xem có lên không tuần, sau. sau em ở đến tuần sau mới về mà này hả tuần sau anh lên này lên thứ mấy thứ uh, ngày 10, 10, 10, 14, 15 á anh lên con trứng kilo ừ. view hồ 14 anh về mất tiêu à này hả có 14 anh về rồi bố mình đi à, ủy quyền xong rồi à, đi nộp hồ em? Đây đi đi đi, đi. em chưa em chưa thấy đúng không? Ê, đi ra đi ra anh. À, ê, ê. Đúng rồi, như vậy thì à, Ê, ê, ê, ê, nghe thấy vợ. bên nhà người ta nhãn bên nhà người ta mình không có nhãn mình có chỉ có gần cái chứ mắc ca thôi mình có cái kia à có có con cây à mình có cái cây này. mình có được uh, hai cây thôi mà <laughs> hai cây nhỏ xíu à mình có được hai cây nhỏ xíu một xíu à khi nào mình làm xây ấy gì đó thì mình dỡ thôi dạ. Đó là kiểu đất người ta ở, ở xong rồi Vì người ta kiểu như cái vườn này để người ta canh tác thôi chứ người ta không có được ở ừ. giờ đất có giá người ta bán mua gram nào mua cho nước không để tưới tưới tiêu thôi còn cái con này nước nhà cũng lắc không được con nói mương này bình thì thường mà dạ cái nhiều khách vô cái mương nước này cái kia ừ, cái mương nước này cũng như để tưới tiêu thôi chứ không không phải làm bằng gì hết mương này mình mình đào ấy ờ, mình lắp lại nhưng mà đào như vậy thì mình mình khó còn đào nữa đi dạo xuống cánh đồng thử em em mà đâu có đường xuống không có đường mòn cỏ. đi dạo xuống thôi. coi này luôn lô em có mấy cây này này. ừ. dạo xuống ờ, xuống ruộng thôi coi cái này là làm mương đó thì người ta trồng thôi rau rau đẹp lắm cả nhà đúng nghĩa là bọc có nhiều bơ luôn á luôn đẹp luôn cái đồng này người ta đâu có trồng trồng ở đâu trồng trắng mà cái này người ta không trồng lúa luôn á cái đồng gì ta không có hả hả đâu hả thôi đi lên nói chung là đây là view cánh đồng đồng này là đồng có chỗ này người ta phân lô này đấy nói chỗ này phân lô nếu mà chặt không cả nhìn nước này không chặt đúng không đúng rồi 23 lên chưa 23 cái view nó cũng đẹp hết á cái view ruộng đấy gió thổi phong phong phong phong mát chịu luôn đây đối diện cũng đang phân nền đấy hả em, nghe thôi chứ em cũng chưa biết là phân như nào đó là cái gì ta gốc tôi trồng gốc bên đây cũng nhiều trường lắm đó em đang cây cô đất trong tam giang đi đến đâu biết rồi bây giờ đi coi đất nè cho nhà nữa anh <laughs> nữa trên chưa có đường đúng không ta ở trên dây hả vâng, à, anh, anh tướng gắt à Chưa kìa đường chưa kìa nhìn thấy luôn mà. Cái đây người ta đi xe máy đường mòn á. Dạ, à. thôi đi, anh em mình à, ra kia. ra lại vâng.